Bước sang tuần mới, xem tử vi cho thấy vận trình của người tuổi Tý trong tuần mới nhìn chung có nhiều khởi sắc. Cát vận nhìn hơn hung vận mang đến cho con giáp này không ít may mắn, suôn sẻ trên đường công danh. Đặc biệt, càng về cuối tuần vận khí của bạn lại càng vượng, đạt được nhiều thành công khi mà ấn quan tương hợp và nâng đỡ. Những chú chuột được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để có thể thoải mái phát huy năng lực cá nhân của mình. Đây là cơ hội tuyệt vời để bản mệnh thể hiện sự vượt trội của mình so với các đồng nghiệp khác từ đó giành được cơ may thăng tiến, bước tới vị trí mà bản thân luôn nỗ lực. Chuyện tình cảm trong tuần cũng có nhiều hứa hẹn, nhờ được sao thái âm cát tinh che chở. Nữ mệnh sẽ có nhiều cơ hội để đón chờ hạnh phúc hơn hẳn so với nam mệnh. Hứa hẹn người gặp gỡ bạn trong tuần này sẽ mang lại cho bạn niềm hạnh phúc vô bờ bến, thậm chí đó còn có thể là người bạn trăm năm của bạn sau này. Tuy nhiên, tài lộc trong tuần này không phải là quá hanh thông. Tiếp tài xuất hiện ngay từ ngày đầu tuần nhắc nhở mệnh chủ cần thận trọng trong các quyết định tài chính bởi nguy cơ mất tiền của bạn đang rất lớn, thậm chí còn có thể vướng vào lừa đảo, trộm cắp. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đường công danh, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, càng về cuối tuần vận khí càng vượng, đạt nhiều thành công. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để phát huy năng lực cá nhân. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ. Nữ mệnh có nhiều cơ hội để đón chờ hạnh phúc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, cần thận trọng trong các quyết định tài chính kẻo mất tiền. Tử vi tuần mới từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi Sửu trong tuần này đón cát khí vượng, giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ, đường công danh sự nghiệp tuy thăng trầm bất định song chiều hướng phát triển vẫn khá tích cực, hứa hẹn những thành công đến bất ngờ sau quá trình nỗ lực bền bỉ của bạn trước đó. Chính quan nhập cục cho thấy, những chú trâu đang đứng trước cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình, nhất là ở thời điểm đầu tuần. Tuy nhiên bạn cần phải nhanh tay đấy nhé, bởi thiên quan theo ngày sau cho thấy họa tiểu nhân lăm le rình rập, sẽ tìm cách tranh công đoạt sức, nẫng tay trên những gì bạn đang cố giành lấy đấy. Tuần này, sự xuất hiện của dịch mã cho thấy con giáp này có thể sẽ phải di chuyển, đi lại khá nhiều để lo liệu, giải quyết công việc. Đừng quá lo lắng, việc đi xa cũng sẽ mang đến cho bạn không ít cơ hội phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống. Song, cần chú ý chăm sóc sức khỏe để đảm bảo tiến độ công việc. Trong tuần tuy đào hoa không quá vượng, nhưng chuyện tình cảm vẫn tiến triển bình ổn, bản mệnh không có điều gì phải muộn phiền. Người độc thân chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ nên vẫn có quan niệm tùy duyên, tập trung lo cho sự nghiệp và bản thân trước. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, cát khí vượng giúp cho vận trình khởi sắc rực rỡ. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, đường công danh sự nghiệp hứa hẹn những thành công đến bất ngờ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội kèo tiểu nhân cướp đoạt. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, có thể sẽ phải đi lại khá nhiều để lo liệu, giải quyết công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc. Chuyện tình cảm vẫn tiến triển bình ổn, không có muộn phiền. Tử vi tuần mới, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi tuần mới chỉ rõ, vận trình tuần này người tuổi dần nhìn chung hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa khiến bạn cảm thấy phấn chấn và hăng hái. Công việc dù vẫn không thể tránh được những khó khăn nhưng sau cùng bạn đều có thể giải quyết ổn thỏa, đảm bảo tiến độ đúng thời hạn các tinh thái dương chiếu rọi, giữa tuần lại được ấn tinh hỗ trợ. Những chú hổ có thể được cấp trên đánh giá cao về những biểu hiện xuất sắc của bản thân nên sẽ được giao phó trọng trách quan trọng, cơ hội để thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, thương quan chủ về thị phi, bạn hạn chế đôi co với đồng nghiệp mỗi lần tranh luận để tránh những tai tiếng không đáng có. Về phương diện tài lộc, bạn cũng không có gì phải lo phiền khi mà thực thần đang tạo ra nhiều cơ hội cho con giáp này gặp gỡ quý nhân. Nhờ vậy, tiền bạc không lo thiếu thốn, cứ hết rồi lại có. Bản mệnh khá mắt tay trong chuyện đầu tư, tài lộc dồi dào khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Chuyện tình cảm lại không có nhiều khởi sắc. Bản mệnh bận rộn với công việc nên chẳng có tâm trí để tìm kiếm người xứng đôi vừa lứa với mình. Với tâm thế đó, tuổi dần khó có thể cảm nhận được sự rung động của trái tim, hạnh phúc đến rồi đi chẳng chút níu giữ. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, tinh thần phấn chấn và hăng hái khi nhiều chuyện vui tìm đến. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn, đảm bảo tiến độ. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ nên hạn chế đôi co với đồng nghiệp mỗi lần tranh luận. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, tài lộc hanh thông khi có nhiều cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, chuyện tình cảm không có nhiều khởi sắc vì quá mải mê cho công việc. Tử vi tuần mới, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023, của tuổi Mão. Bắc sang tuần mới này, người tuổi Mão có thể sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn do Thái Tuế hung tinh gây ra. Sóng gió ập tới trong công việc, nhiều phiền toái và rắc rối xảy ra cùng lúc khiến bạn khó đối phó kịp. Tất bật ngược xuôi, luôn chân luôn tay, cả tuần tăng ca giải quyết mà vẫn không hết việc. Một phần nguyên nhân cũng bởi sự xuất hiện của thương quan, ngay từ đầu tuần khiến những chú mèo có dấu hiệu chảnh mảng, mất tập trung, đầu óc mải mê với những việc bên lề. Nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc, bạn có thể mắc những sai sót khó sửa chữa, từ đó đánh mất sự tin tưởng của cấp trên, đồng nghĩa với việc cơ may thăng tiến giảm sút. Trong tuần, tài lộc về không ít, dưới sự che chở của thực thần, bản mệnh tuổi mão khá dễ dàng tìm kiếm cơ hội kiếm tiền, làm giàu cho mình. Tuy nhiên, dường như tài lộc đến quá dễ dàng khiến cho tuổi mão thiếu trân trọng đồng tiền mình kiếm được, phung phí tiêu xài, mua sắm tùy tiện, Tiếp tài cho thấy nếu bản mệnh không nhanh chóng cải thiện điều này thì tiền vào cửa trước tất ra cửa sau, có bao nhiêu cũng hết nhanh chóng. Chuyện tình cảm của con giáp này trong tuần khá đều đều và không có gì khởi sắc. Bạn nên tìm cách để tăng kết nối giữa hai người, hâm nóng mối quan hệ. Sự im lặng đôi lúc không phải vàng mà là con dao hai lưỡi ảnh hưởng vô cùng lớn đến tình yêu của hai bạn. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy, hung tinh gây ra không ít khó khăn, tất bật ngược xuôi. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa, khó đối phó kịp với phiền toái và rắc rối xảy ra cùng lúc. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nên tự chấn chỉnh thái độ làm việc trước khi cấp trên khiển trách. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc, có cơ hội làm giàu nhưng cần trân trọng đồng tiền mình kiếm được. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim, nên tìm cách để tăng kết nối tình cảm, hâm nóng mối quan hệ. Tử vi tuần mới, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Sao Bách Việt chủ đào hoa xuất hiện, mang đến hỷ sự cho người tuổi Thìn trong tuần này trên phương diện tình cảm. Người độc thân thông qua mai mối, giới thiệu có thể tìm được người phù hợp với mình, sớm ngày nên duyên đôi lứa. Tình cảm phát triển nhanh chóng nhưng cả hai bạn đều không chút lo sợ mà vô cùng háo hức về tương lai hạnh phúc đang chờ đón phía trước. Người có đôi có cặp có thêm nhiều cơ hội ở bên nhau, tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, Tình cảm tiến triển bình ổn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Tài lộc trong tuần cũng có nhiều tin vui, khi bạn có nhiều nguồn thu nhờ cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện. Nếu có kế hoạch tài chính, bạn nên ưu tiên thực hiện vào giữa tuần để tranh thủ cắt khí, giúp mọi việc tiến triển thuận lợi. Tuy nhiên, trái ngược với những niềm vui trong chuyện tình duyên và tài lộc, công việc của những chú rồng lại không được suôn sẻ như vậy. Trong tuần này, bản mệnh sẽ trải qua khá nhiều khó khăn và thử thách. Ngay đầu tuần đã bị thiên quan chiếu mệnh, tiểu nhân hết lần này tới lần khác gây khó dễ khiến bạn nhiều phen lao đao. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, tình cảm đón nhiều hỷ sự, mối quan hệ ngày càng thắm thiết. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, người độc thân thông qua mai mối có thể tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, tài lộc vượng phát, nên ưu tiên thực hiện kế hoạch tài chính vào giữa tuần. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, đương đầu với nhiều khó khăn và thử thách trong công việc. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đề phòng tiểu nhân liên tục tìm cách gây khó dễ. Tử vi tuần mới từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi cho thấy hung vận lấn át hoàn toàn cát vận trong tuần này. Nhắc nhở người tuổi Tỵ cần phải thật sự thận trọng, bình tĩnh bởi có thể khá nhiều điều không hay kéo tới khiến bạn bối rối. Làm đến đâu chắc đến đấy, không quân kiểm tra lại nhiều lần, có như vậy bạn mới có thể hạn chế những rủi ro không đáng xảy ra. Nhất là khi thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, mang đến họa thị phi bùng nổ, bản mệnh đang ngồi không cũng gặp họa. Nếu không giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt thì dễ mắc sai lầm và dẫn đến những hậu quả khó có thể khắc phục được. Bù lại, tài lộc của người tuổi tỵ trong tuần khá vượng, đặc biệt là với người làm kinh doanh, Việc buôn bán có lãi, hàng hóa lưu thông trôi chảy, càng làm càng thuận. Kết quả hiện tại chính là chìa khóa mở ra cho bạn nhiều con đường kiếm tiền hơn, nhiều nguồn thu nhập hơn, bỏ công sức nỗ lực bấy lâu nay. Chuyện tình cảm tuần này cũng không được hanh thông, suôn sẻ cho lắm. Đôi bên quá bận rộn với vô số dự định và kế hoạch trước mắt nên có phần thiếu quan tâm, chăm sóc tới nhau. Chỉ duy trì việc chuyện trò thăm hỏi mỗi ngày một cách công thức, ngày càng thiếu đi sự chân thành. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, cần thận trọng, bình tĩnh đương đầu với mọi khó khăn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, làm đến đâu chắc đến đấy, không quên kiểm tra lại nhiều lần. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, họa thị phi bùng nổ, ngồi không cũng gặp họa. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, buôn bán có lãi, hàng hóa lưu thông trôi chảy. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, tình cảm thiếu sự can tâm, chăm sóc nên có phần nguội lạnh. Tử vi tuần mới từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Sao thiên đức là các thần che chở, nâng đỡ không ít cho công việc của người tuổi ngọ trong tuần này. Khó khăn giảm bớt, áp lực không còn đè nặng giúp bản mệnh lấy lại sự hăng hái để tiến về phía trước, dẹp bỏ mọi vật cản dưới chân mình. Bạn tin rằng cứ nỗ lực rồi cũng sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với bản thân. Đồng thời thiên đức cũng chủ về hòa hợp trong gia đình, gia vận hài hòa chính là điểm tựa vững vàng cho những chú ngựa khi gặp phải những điều không ưng ý, rối ren trong công việc. Tất cả những gì bạn cố gắng cũng vì muốn đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người thân nên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Tài chính trong tuần được nhiều cát tinh vây quanh nên được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Cả chính tài và thiên tài đều góp mặt, việc chính việc phụ mang tới thu nhập dồi dào, việc đầu tư buôn bán cũng nhanh chóng sinh lời. Người tuổi này nếu chuyên tâm vào đường cầu tài thì sẽ đại phú đại quý, đếm tiền mỏi tay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài. Nhưng ham công tiếc việc, không chú ý chăm lo cho bản thân là nguyên nhân khiến sức khỏe của bạn có dấu hiệu kém đi nhiều. Ăn uống nghỉ ngơi thất thường, sức đề kháng của cơ thể giảm xuống cộng với làm việc mệt nhọc nên ốm bệnh tới nhanh. Do đó, bận rộn đến đâu cũng đừng quên tập luyện để duy trì một nền tảng thể chất khỏe mạnh nhé. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, thuộc mệnh Kim, lấy lại hăng hái trong công việc khi khó khăn, áp lực giảm bớt. Tử vi tuổi Bính Ngọ, thuộc mệnh Thủy, tin rằng cứ nỗ lực rồi cũng sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, thuộc mệnh Hỏa, gia vận hài hòa chính là điểm tựa vững vàng để cố gắng nhiều hơn. Tử vi tuổi Canh Ngọ, thuộc mệnh Thổ, tài chính được nhiều cát tinh vây quanh nên nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, thuộc mệnh Mộc, bận rộn đến đâu cũng nên chú ý chăm lo cho sức khỏe bản thân. Tử vi tuần mới từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi mùi. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, người tuổi mùi có vận trình ổn định, cân bằng, không quá dễ dàng nhưng chắc chắn cũng không quá gian nan. Ngay từ đầu tuần được chính quan chỉ lối dẫn đường nên công việc đang tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn, phối hợp với đồng nghiệp nhịp nhàng. Hơn nữa, con giáp này lại biết cách sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả để phát huy được năng lực của mình hết mức có thể. Tuy nhiên, theo ngài sát là thiên quan, hung tinh này nhắc nhở những chú dê chớ chủ quan. Có những thứ bạn tưởng đã làm tốt rồi lại xảy ra vấn đề, có những thứ bạn tưởng là không tốt thì kết quả lại khá bất ngờ. Cẩn tắc vô áy náy, đừng bao giờ quên điều này nhé. Vận trình tình cảm trong tuần có nhiều điểm sáng. Một số cặp đôi còn nhận được tin vui cưới xin, bầu bí. Tuy nhiên, những ai đang độc thân nên cân nhắc nghiêm túc với đối tượng đang qua lại nếu mang tâm lý vui chơi thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình. Trong tuần còn có sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh, gây không ít ảnh hưởng bất lợi tới phương diện sức khỏe của bản mệnh. Thậm chí có người đang ở tình trạng báo động khi sức đề kháng giảm sút, dễ bị cảm, sốt, nên dành thời gian nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho bạn lúc này. Khi đi lại, bạn cũng phải cẩn thận kẻo bị họa huyết quang, thương tổn, tai nạn. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, vận trình bình ổn, có thăng có trầm nhưng mọi việc không quá nghiêm trọng. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, công việc tiến triển khá tốt, kế hoạch thực hiện nhuần nhuyễn. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, biết cách sắp xếp thời gian làm việc hiệu quả nên phát huy tốt. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ, vận trình tình cảm trong tuần có nhiều điểm sáng. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc, phương diện sức khỏe gặp nhiều ảnh hưởng bất lợi. Tử vi tuần mới, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Bước sang tuần mới, người tuổi thân được tử vi cát tinh nâng đỡ nên được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi. Hãy nhanh nhạy trong việc nắm bắt vì đây là cơ hội bạn có thể phát huy được năng lực, khẳng định vị trí của mình. Khi được cấp trên công nhận thì cơ hội thăng tiến rất cao đấy. Đặc biệt, thiên ấn nhập cục ngay từ đầu tuần cho thấy những chú khỉ khá thành công trong việc giải quyết khủng hoảng, xử lý những vấn đề xảy ra bất ngờ, đây chính là điểm mạnh mà bạn nên phát huy thường xuyên, rèn luyện để tinh thần vững vàng hơn nữa. Có như vậy đường tiến thân mới luôn rộng mở trên mỗi bước chân bạn. Về phương diện tài lộc phải đợi tới gần cuối tuần mới có nhiều khởi sắc khi được cả chính tài và thiên tài cùng phù trợ. Hai cát thần này bảo đảm cho mệnh chủ có nhiều khoản thu, từ nguồn thu chính đến nguồn thu phụ đều khá dồi dào, thoải mái chi tiêu. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải biết tiết chế ham muốn mua sắm, chớ vung tay quá chán. Chỉ tiếc rằng, đường tình duyên trong tuần này của người tuổi thân lại kém sắc. Người có duyên với nhau chưa chắc đã có phận, đôi lứa dễ vì nhiều nguyên nhân mà xảy ra tranh cãi, khúc mắc triền miên dẫn đến chia lìa đôi ngả. Dù hai trái tim luôn hướng về nhau nhưng cái tôi quá lớn là rào cản khiến chẳng ai chịu là người xuống nước trước, tình cảm khó hàn gắn. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, được trao khá nhiều cơ hội thuận lợi, cần nhanh chóng nắm bắt. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, thành công trong việc giải quyết khủng hoảng, xử lý vấn đề. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, nên phát huy năng lượng thường xuyên để đường tiến thân rộng mở. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, tài lộc càng về cuối tuần càng vượng, có nhiều khoản thu cả chính và phụ. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đường tình duyên kém sắc, có duyên nhưng chưa chắc có nợ. Tử vi tuần mới từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Người tuổi dậu trong tuần mới chớ nên chủ quan với các vấn đề tài chính, bởi nguy cơ hao tài tốn của của bạn đang khá lớn. Đại hao hung tinh gây rối khiến tiền bạc có thể trôi khỏi túi bạn bất cứ lúc nào. Đã vậy, thói quen chi tiêu vô tội vạ của bạn cũng đang rất đáng báo động. Bản mệnh kiếm được tiền nhưng lại chưa thực sự cân đối các khoản chi tiêu của mình khiến tài khí khó tụ. Điều cần thiết là hãy học cách quản lý tài chính thật khoa học, cứ như vậy bạn mới giữ được tiền mồ hôi công sức bản thân kiếm được. Bù lại, thì trong tuần này điềm báo thăng tiến đến khá rõ với bản mệnh khi mà chính ấn và chính quan cùng xuất hiện, mang đến những thời cơ thuận lợi để những chú gà có bước tiến vượt bậc cho tương lai của bản thân. Thế nhưng đừng vui mừng quá sớm mà ngủ quên trên chiến thắng nhé, bởi cuối tuần có thương quan nhập cục dự báo những rắc rối mà con giáp này có thể phải đương đầu. Tuần này, chuyện tình cảm cũng có bước tiến đáng kể so với thời gian trước, tuổi dậu biết nắm bắt cơ hội tốt và bày tỏ sự chân thành của bản thân để giành lấy trái tim người ấy. Dù là mối quan hệ lâu năm hay tình yêu chớm nở, thì Cát Tinh cũng chúc phúc và giúp bạn vun vén. Hai người càng ngày càng thấu hiểu nhau và muốn tiến xa hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, chớ nên chủ quan với các vấn đề tài chính. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, thói quen chi tiêu vô tội vạ đang rất đáng báo động. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, chưa biết cách cân đối các khoản chi tiêu của mình. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, có điềm báo thăng tiến nhưng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm có bước tiến đáng kể so với thời gian trước. Tử vi tuần mới, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Chịu ảnh hưởng của thiên quan, hung vận trong ngày hôm nay của người tuổi Tuất khá lớn, công danh lên bồng xuống trầm, mọi chuyện chưa kịp đi vào đúng lề lối đã xuất hiện liên tục không ít trục trặc cũng bởi tiểu nhân ganh ghét tìm cách phá hoại khiến cho công việc trong tuần của bản mệnh dễ rơi vào tình trạng giang dở không kịp tiến độ bù lại con giáp này lại có khá nhiều cơ hội phát tài nhất là vào giữa tuần khi được cả thiên tài chính tài và thực thần cùng soi bóng người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có được những nguồn thu lớn đến bất ngờ tuy nhiên tiểu hao hung tinh có thể sẽ làm thất thoát một chút tiền của nhưng không quá lớn nên bạn không cần quá lo lắng vốn dĩ con giáp này luôn chăm chỉ làm việc nên sớm có thể bù đắp được khoản đã mất đi. Đây cũng là tuần mà người tuổi tuất không phải đối mặt với vấn đề trục trặc nào trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ của cả hai đạt được sự bình ổn nhất định, không có mâu thuẫn nào đáng lo ngại. Dù đôi lúc khó tránh khỏi khúc mắc nhưng hai bên dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho nhau, không để bản thân và đối phương chịu tổn thương hay buồn lòng. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, hung vận lớn, công danh lên bổng xuống trầm. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, gặp nhiều rắc rối vì tiểu nhân ganh ghét tìm cách phá hoại. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, có khá nhiều cơ hội phát tài, nhất là vào giữa tuần. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, có thể thất thoát một khoản nhỏ nhưng không cần lo lắng. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, tình cảm bình ổn, không có mâu thuẫn nào đáng lo ngại. Tử vi tuần mới từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Trong tuần này, ngũ quỷ hung tinh nhập cục là điềm báo tử vi không mấy may mắn với người tuổi hợi. Bạn có thể sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn trong công việc cũng bởi sự nóng nảy, vội vã của bản thân. Cứ để cảm xúc che mờ lý trí, bạn có thể sẽ phải trả giá đắt cho sự bộc chộp, thiếu suy nghĩ của mình. Đừng quá lo lắng, tỷ kiên xuất hiện sẽ giúp bạn dần nhận ra sai lầm của mình, từ đó kịp thời sửa chữa, mọi nỗ lực bằng chính công sức của mình đều xứng đáng được ghi nhận và bạn quả thực đã được cấp trên đánh giá cao về sự cố gắng đó. Đây là tín hiệu đáng mừng cho tương lai thăng tiến của bạn đấy. Việc kiếm tiền trong tuần này của mệnh chủ không quá suôn sẻ do chịu tác động của kiếp tài gây trở ngại. Việc đầu tư kinh doanh cần hết sức thận trọng, tính toán kỹ càng, tham khảo thông tin từ nhiều nguồn để tránh mất tiền oan. Ở phương diện tình cảm, các cặp đôi có khả năng để xảy ra những mâu thuẫn, căng thẳng khiến mối quan hệ nhanh chóng dạn nứt, Đừng trốn tránh vấn đề, hai người cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn để cùng nhau tháo gỡ vấn đề. Nhưng hãy chắc là trước đó cả hai đều hạ cái tôi của bản thân xuống rồi nhé. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, có thể sẽ phải đương đầu với không ít khó khăn trong công việc. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, tránh để để cảm xúc che mờ lý trí, gây ra sai sót nặng nề. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, mọi nỗ lực bằng chính công sức của mình đều xứng đáng được ghi nhận